tình anh dành cho em đam mê đắm say kiếp kiếp em ơi tìm đâu xa nữa em ơi cuộc đời không đẹp như mơ yêu thương dối gian từng giờ đau thương thoáng như làn mây bay qua tìm vào trong tầm tay nhau mơ chi núi xa ngút gió em ơi mùa xuân đang có trong tay một mùa xuân thật an vui yêu thương chất cao đầy trời đau thương đã như chìm sâu vào tim đưa đưa em đến không gian tuyệt vời bỏ quên mưa gió rời xa sông bão vui như tháng năm không già và câu hát say mê đời chợt cao vũ cuộc đời à, như là chim bao cơn vui thoáng qua đã mất em ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêu đừng nhìn xa vời em ơi xin em hãy mơ thật gần xin em hãy coi ngày vui là đây đưa em đến không gian tuyệt vời bỏ quên mưa gió rời xa sông bão vui như tháng năm không gian và câu hát say mê đời chợt cao vu cuộc đời à như là chim bao cơn vui thoáng qua đã mất em ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêu đừng nhìn xa vời em ơi xin em hãy mơ thật gần xin em hãy coi ngày vui là đây rồi ngày vui là đây được không quý vị ơi cảm ơn quý vị ạ à.